Thank you. Thank you. chúc mừng chung dịch con gái nào đổi lên kề đi đổi kề đi này hả gì đây đâu đang cái đêm á chúc chị hai em chúc chị hai muốn kém ờ. chúc chị hai ờ, gì chúc chị hai học giỏi ngoan ngoan rồi tới hồi chúc chị hai không nghe đó là không nghe ngắn cái phim nè không nghe không nghe học giỏi là học giỏi của em là gì nữa giúp tay giúp lại nói thương em hơi nhiều nhiều giúp gì ơi à? như mọi người khác ai biết mà mình đi chị ai vậy đâu cỡ ơi giúp lại là giúp tay à đây là hồng gái trình học rồi chúng con là học giỏi nè, con lớn nha con lớn trình gái à. nay năm 2019 nay Gia Hân được 15 tuổi 15 <laughs> năm trước á, là có em bé nhỏ xíu hai ký tư hai không mười chín hai ký tư ừ. em bé này hồi à, 15 năm trước là hai ký tư nha sinh hai ký tư ra đời à, lúc à, buổi chiều buổi sáng em à, sáng sáng hả 有才。